hôm nay mình cưới nhau Một cuộc sống mới đầy niềm vui đang chờ đón chúng mình Anh muốn mọi sự khởi đầu với thật hoàn hảo TV Samsung T20 Chính là lựa chọn hoàn hảo đầu tiên anh dành cho cuộc sống của chúng mình TV Samsung T20 Âm thanh sống động và hình ảnh thật như cuộc sống từ công nghệ DNA